Tối mùng 7 tháng 11, hai Bộ Công an, Ngoại giao đã chính thức xác nhận 39 nạn nhân tử vong trong xe container tại Anh đều là người Việt Nam. Theo TPO, cảnh sát Anh cho biết đã hoàn tất việc xác định danh tính tất cả 39 nạn nhân được phát hiện trên xe tải ở hạt Essex ngày 23 tháng 10, đồng thời đã thông báo tới các gia đình nạn nhân. Bộ Công an Việt Nam cho biết, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. Đến 20 giờ ngày 7 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân đều là người Việt Nam. Theo Bộ Công an, 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Bộ Công an Việt Nam rất nấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Tối mùng 7 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi đến gia đình 39 nạn nhân chết trong container. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng tại nước Anh xa xôi. Cơ quan chức năng của Việt Nam đã thông tin và chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đang phối hợp với phía Anh và gia đình các nạn nhân để giải quyết sớm nhất các công việc hậu sự. Tại Việt Nam, điều tra các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép, nhà chức trách hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã bắt được 11 người để làm rõ tội danh tổ chức môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy like, đăng ký, subscribe. Uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.